trước khi mà mình xem cái kết quả thì mời chị em mình cùng xem qua một tí về cái hình ảnh vùng ngực của chị ha trước thì ở tư thế nằm chúng ta có thể thấy là nó rất là nhỏ và nằm thì nó bè ra và hầu như là không thấy gì hết luôn đây ở tư thế nghiêng khá là nhỏ ha do sau sinh thì cái mô ngực của chị khách hàng teo nhỏ khá là nhiều nhìn ở góc nghiêng thì không có độ nhô và thiếu độ nhô rất là nhiều thì sẵn cái đợt này thì chị đã tận dụng hết cái lượng mỡ đó để mình sử dụng mỡ của chính mình để an toàn cũng như là hiệu quả thẩm mỹ cao hơn ạ à. dạ và ừ. đây là kết quả của chị đây là cái vùng à, vòng 1 ha dạ, em sau xin. khi tiến hành cây mỡ mỗi bên là 200 cc à, thì đây sự thay đổi đây chúng ta thấy rằng cái vòng một cũng trở nên căng tròn hơn dạ đó đặc biệt là khi mà chúng ta nhìn ngang nhìn nghiêng thì nó mình... có đồ nhô hơn ừ, mình quay góc nghiêng đây ạ à. và cái nốt cây mỡ cũng rất nhỏ thôi hai bên đây hai nốt một nốt mỗi bên thì à, khi mà tiến hành cây mỡ ngực thì cái vòng một được trở nên đầy đặn hơn dạ à, và khi mà chúng ta cấy vậy thì cái độ mềm mại của cái ngực nó rất là mềm mại dạ. tự nhiên giống như là cái cái da thịt của cơ thể của chúng ta đó cái vòng ngực tự nhiên dạ đó. chứ không ờ, không khác gì hết dạ à, ở tư thế nằm thì cảm giác là nó hơi bè ra hai bên nhưng mà nếu mà khi mà đứng lên bác thì nó sẽ có cái độ dung nhất định đó bác ha cái độ dung của ngực khi mình mặc mặc áo rồi lên là nó sẽ lên phơm rất là đẹp đó. chị em mình cùng xem một lần nữa kết quả của chị khách hàng hôm nay ạ à.